quýnh lộn không Quá được cái hòm nào chưa Được Bán cho ai Bán cho ông nội mày Mà chưa làm cái nắp Ê mày tin tao cho dịch mày uống thuốc chuột không Mày có tin là tao cho dịch tao rỉa lông mày không mày lớn mày nói bậy mày Ê mày nói bậy chưa Hả Hả Ê mày làm gì đó Tao mày hỏi mày chứ làm gì Mày chơi không Tao chơi mà mày làm gì tao mày phải chổi mày mất dép á Đi sao không? Ê tao lời cái dép á, tao lời cái dép Bây sao hả? Một cặp luôn Tao cho một chê không luôn mày nè Chơi Chơi vô mày Lên bờ quýnh lộn không? xíu tao lại mày đã chơi nha đừng khùng mà tao lấy dép mày nè cha mà khùng vậy mà anh diệu yêu mày thiệt tao không hiểu luôn ê lời